Anh là tự chứ đâu có đa tình Yêu em chỉ muốn giữ cho riêng mình Anh giữ màu mắt thật trong xanh Em giữ ngày buồn ngày không anh Em nơi đó có nhớ tới anh không Anh nhớ em chút chút ở trong lòng Anh nhớ nụ cười người khi đó trong cơn gió đôi má em ửng hồng Niềm vui nơi anh ngày bầu trời đầy trong xanh Không chi xa xôi khi có em về bên cạnh Đầy áp tiếng cười nụ cười người như trong tranh Chắc em nơi đó trời trời gió nên đang lạnh Bên anh đã sáng, còn em thì vẫn chưa Em yêu yên giấc, bên anh trời đổ mưa Điếu thuốc trên môi anh siết thêm một hơi nữa Thời gian ngu ngoai, tình anh thì vẫn chưa Anh nhớ em